Tuấn Tú TTS kính chào quý anh chị quý nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị quý nhà đầu tư quay lại đầu kênh chứng khoán của Tuấn Tú TTS. À, như anh chị đã thấy thì thị trường ngày hôm nay, đúng không? thị trường hôm nay đã trong một cái phiên rất là tích cực, à, tăng 34,23 điểm, đúng không? Và đối với những thị trường hôm nay thì có có đã có hơn 100 mã, 100 mã tăng, đúng không? Vậy thì mình chúng ta bỏ qua các vấn đề về à, thanh khoản thị trường, đúng không? Chúng ta để thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích cái chart uh, xem là, là là nó đã đến đâu đây là cái phần à, mình làm video ngày hôm qua như các chị thấy thì à, thị trường ngày hôm nay nó xác nhận đó là một cái trend nó xác nhận thì nó là một cái trend à, trend hồi trend hồi đúng không ạ thì các chị thấy ạ ví dụ như các chị dùng một cái trend line ở đây các chị kẹt kẹt cái vùng này khi mà nó đã vượt qua nó đi qua cái đỉnh này đúng không ạ nó đi qua đỉnh này và rơi xuống đây và nó hồi à, nó hồi đúng không ạ thì nó xác nhận hiện tại nó là một cái trend uh, xác nhận nó sẽ tập, sắp tới giai đoạn sắp tới là một trend hồi còn hồi tới đâu thì mình mình khả năng cao thì nó nó sẽ là về cũng vùng khoảng 1200 vùng 1200 hoặc là vùng uh, à, 1150 loanh quanh vùng đó đúng không ạ bởi vì sao lại như vậy thì chúng ta có ở đây chúng ta có thấy là viên index ờ, ngày uh, ngày um, tức là vào ngày 16 tháng 11 đã có một cái đã có một cái phiên gọi là phiên cái dòng tiền lớn ồ ạt chạy vào thì ờ, ngày hôm đó là hầu hết tất cả các cổ phiếu đều quay ngược từ dặm từ sàn quay sang trần tất cả các cổ phiếu là như vậy và sau khi sau một cái trend sau một cái trend ờ, trend hồi mạnh như vậy nó tăng hở gap thì ngày hôm sau có một cái pha tích lũy trở lại và có một phiên pha điều chỉnh test lại thì phiên ngày thứ hai vừa uh, thứ sáu vừa rồi ở phiên thứ hai ngày hôm nay nó xác nhận sắp tới đây sẽ là một phiên up trend, là một cái trend tăng trở lại thì mình các bạn mình nên nhớ là đây không phải là thị trường uptrend đây không phải là thị trường uptrend ở giai đoạn hiện nay nó các bạn về giai đoạn hiện nay nó là một cái trend hồi nó là một cái trend hồi đúng không ạ là một trend hồi kỹ thuật thôi chứ không phải là một uptrend đúng không ạ nó không phải là giai đoạn thị trường giống như giai đoạn hiện nay các bạn giống như giai đoạn này nên các bạn các bạn đừng đừng nhầm lẫn nha đừng nhầm lẫn còn đối với thị trường giai đoạn này các bạn đánh các bạn có thể đánh đánh đối với khi mà thị trường nó xác nhận là một trend hồi lớn như vậy thì các bạn có thể yên tâm mà vào dòng tiền nhưng mà à, không hạn các bạn nên nên cân nhắc khi sử dụng tỷ trọng margin ở giai đoạn này nha đúng không? chúng ta nên giai đoạn này các bạn đầu tư nhưng phải nhưng phải cẩn thận chứ không phải các bạn cứ vào à, à, à, à, các bạn phải ăn đâu rất rất khó đó cũng không phải gì ăn đâu Ờ, vậy thì các, yếu tố vị mô tại sao mình nói ở đây nó là chỉ là một trend hồi đầu tiên các bạn phải biết là các yếu tố vị mô giai đoạn này là thực sự nó chưa tốt chưa tốt bởi vì sao thứ nhất là Fed vẫn còn tăng lãi suất đúng không ạ Dẫn tới là gì? Dẫn tới là Việt Nam Tức là Việt Nam vẫn sẽ tăng lãi suất Tại sao là vậy? Tại sao mình lại nói là mình xác định là phép tăng phép mà khi còn phép còn tăng lãi suất thì Việt Nam sẽ tăng lãi suất bởi vì sao? Bởi vì uh, bởi vì là sao nếu như phép tăng lãi suất mà Việt Nam không tăng lãi suất thì nó sẽ chênh lệch cái tỷ giá chênh lệch tỷ giá đúng không và nó sẽ gây áp lực lên áp lực lên nền kinh tế Việt Nam rất là lớn tức là nếu mà chênh lệch tỷ giá quá lớn thì ờ, Việt Nam sẽ bị nhập cái, cái lạm phát từ Mỹ quay trở ngược đó là Việt Nam mình rất là lớn chính vì vậy mà nhà nước nhà nước mình sẽ uh, sẽ tăng lãi suất đấy cái đồng à, nội tệ Việt Nam mình nó cân bằng với đồng Mỹ đấy cái cái, cái lượng mà xuất siêu ờ, xuất siêu cái xuất siêu làm phát từ Mỹ sang Việt Nam mình nó hạn chế bớt đúng không ạ cái thứ hai á à, cái thứ hai là gì là các yếu tố vĩ mô vẫn chưa tốt các yếu tố yếu tố vĩ mô vĩ mô như là cái lãi suất này lãi suất ngân hàng này nó vẫn tăng này rồi cái thứ ba nữa là gì là các cái trái phiếu chưa được dứt điểm chưa dứt điểm giải quyết xong đấy đấy là các yếu tố các đây là đấy là các yếu tố mà nó ảnh hưởng rất lớn bởi vì sao các bạn biết là khi mà Fed tăng lãi suất thì đến thời điểm hiện tại là nó ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế Việt Nam mình à, các bạn không tin các bạn hỏi à, các từ Nam ra Bắc tất cả hầu như tất giai đoạn này tất cả các doanh nghiệp và xuất khẩu uh, sang các thị trường lớn trên thế giới như Âu Mỹ hay Nhật Bản Hàn Quốc tất cả các công ty như uh, dệt dệt may giày da hay là các công ty đúng lại là nhóm bên ngành xuất khẩu ạ là hiện tại đều phải giảm giảm số lượng nhân công giảm đơn hàng và giảm giờ làm việc của công nhân à, cá biệt có một số doanh nghiệp à, có một số doanh nghiệp á, là cái dòng tiền không tốt người ta phải bán bớt cái tài sản bán bớt tài sản của doanh nghiệp để hoạt động cầm chừng chờ chờ khi chờ đơn hàng quay trở lại đấy và hiện tại là các doanh nghiệp ở trên toàn quốc Việt Nam mình đang sa thải con lượng công nhân rất là lớn nha không riêng gì các thành phố lớn như Bình Dương hay là Đồng Nai hay là Ờ, các cái khu công nghiệp phía bắc mà ở, ở ngay các cái khu công nghiệp ở các cái khu tịnh cũng vậy đấy và hiện tại các bạn đều ờ, cả, mình nghĩ là các bạn nếu như các bạn là một người dân bình thường các bạn sẽ cảm nhận được cái cái cái biến động biến động đó đúng không ạ à, đến khi nào vậy khi nào thì thị trường sẽ uptrend khi trường mà uptrend đó, nó chỉ uptrend khi và chỉ khi là dòng tiền cái dòng tiền trong nền kinh tế nó luân chuyển mạnh mẽ trở lại khi mà các chính sách về kinh tế vĩ mô nhà nước á, nhà cậy trói về dòng tiền để cho các cái dòng tiền đó được uh, hoạt động một cách mạnh mẽ khi lúc đó thì chúng ta mới xác nhận là thị trường nó mới ờ, khả năng cao là có những ấp giai đoạn ấp trend mạnh mẽ để chúng ta có thể rót tiền mạnh mẽ vào rồi vậy thì giai đoạn hiện nay á, thì các bạn nên chọn những cổ phiếu nào giống như hôm ở ờ, video ngày hôm qua mình có nói rồi các bạn nên tập trung vào một số các cái cổ phiếu như dòng ngân hàng để chứng khoán bất động sản và thép bởi vì sao bởi vì các tại sao các cái cổ phiếu bất động sản mình lại mình lại mình là đề cập trong khi hiện tại các bạn thấy là các cái doanh nghiệp bất động sản như Novaland hay là Phát Đạt hay là Vingroup cũng vậy vay nữa rất là nhiều đúng không ạ bởi vì sao mình lấy ví dụ như con L14 này tính cho đến thời, thời điểm hiện tại thì L14 là cổ phiếu mà nó tăng với biên độ mạnh mẽ nhất mạnh mẽ nhất các bạn nhớ là nó ở thản đấy nick ạ đây nó tăng tới hiện tại là 163 phần trăm 163 phần trăm bởi vì một ngày tăng trần của nó là cũng được đâu đó khoảng 10 phần trăm rồi nó tăng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 phần 9 phiên tăng trần 9 phiên liên tục bởi vì có đặc, đặc tính của con này là thứ nhất là các bạn thấy là con cổ phiếu L14 này nó là thuộc thuộc top cổ phiếu mà có đội lái rất là mạnh đội lái của L14 rất là mạnh và có thể nói là nó thuộc nhóm cổ phiếu của hàng bó cung á đấy cái thứ hai nữa các bạn thấy là ở giai đoạn vừa rồi thì nó đã rơi từ vùng đỉnh của nó là 420 ngàn và nó rơi một phát về còn giá 16 ngàn 17 ngàn là các bạn chia nó rơi đến 4 bao nhiêu phần trăm mình lấy tính là mình lấy bữa giá hiện tại là 42 ngàn thì nó là cũng chia 10 rồi nó cũng đã chia 10 rồi đúng không ạ nếu mà mình lấy giá 20 thôi giá 20 thôi giờ nó là chỉ 20 rồi nó rơi về nó chia tức 20 tức chia 20 lần thì các khả năng hồi của nó cao là là, là chính xác là như vậy đúng không ạ các bạn thấy là nó tăng từ lúc 90.000 này nó đi lên nó tăng từ lúc 90.000 77.000 sau sau chia tách và nó tăng nó nó, nó tăng một mạch lên 9 400 ngàn và hiện tại thì nó giảm về còn 17 ngàn và đó hiện tại là nó hồi lên bởi vì nó không phải là hiện tại thì các cái doanh nghiệp bất động sản hiện tại là các câu chuyện về dòng tiền của nó cũng rất rất là đau đầu rất là đau đầu đấy thì đây là một trong những kinh nghiệm mà xương máu để các bạn có thể ờ, chọn cổ phiếu khi mà cái dòng tiền nó bắt đầu quay trở lại nha rồi cổ phiếu thứ hai là CEO chẳng hạn CEO hiện tại thì nó cũng đã hồi lên 100% rồi các bạn đo đo đi ạ CO là hồi 101% tăng từ vùng 7.000 à, lên 15.000 đúng không ạ? Và các bạn biết là cái pha hộp pha lên một trước của nó là gì? Từ có thể nói là từ vùng 8 9 ngàn 10 ngàn mình lấy 9 à, ngàn đi tăng lên 99 ngàn mình lấy 10 ngàn đi là tăng 10 lần và nó chia đến vùng giá hiện tại là chia về còn vùng giá 7.52 tức là nó chia cũng đâu khoảng 12 lần rồi nó chia khoảng 12 lần 12 lần thì cái khả năng hồi của nó rất là cao hồi nó hồi nó hồi cái hồi kỹ thuật của nó cực kỳ mạnh cho nên các bạn khi các bạn trong một cái trend hồi à, hồi là mạnh mạnh thì các bạn nên ưu tiên mua các cổ phiếu mà đợt ở ờ, những chu kỳ trước đúng không ạ nó có những cái pha pha mà nó tăng bất thường hay là CEO hay là DIG cũng vậy DIG thì nó hồi cũng không kém gì CEO DIG thì nó hồi từ một vùng giá nào ạ à? từ vùng giá 9 lên 13 tức là lên 14 mình lấy là tăng hơn 50 phần trăm đúng không ạ tăng lên 50 phần trăm là các bạn nhưng mà CEO à, DG các bạn thấy là nó tăng từ vùng giá bao nhiêu từ cái cây nền 18 của nó sau chia tách tăng lên mấy 110.000 101.000 sau chia tách tức là mình nhớ là ngày trước là nó đôi gió có giá khoảng 22.000 và nó tăng lên giá 120.000 và nó giảm một mạch về lại còn giảm à, một mạch đi kèm các cái trend hồi thì về còn bao nhiêu về còn 9 ngàn và hiện tại nó hồi lên 13.900 đồng đúng không ạ thì thì chính vì vậy mà các bạn mình mình mới nói là hầu hết tất cả các cổ phiếu bất động sản giai đoạn hiện nay nó đờ hồi rất là tích cực ngoại trừ cổ phiếu Novaland và Phát Đạt PDR tuy nhiên ở phiên này thì các bạn thấy là Novaland nó cũng một có một dấu hiệu tích cực rồi đó, thoát sàn ở ờ, đóng hôm nay thì đóng nó đóng cửa ở phiên tham chiếu tham chiếu thôi các bạn nhỉ nó đóng cửa tham chiếu tức là à, giai đoạn gần đây thì có dòng tiền nó quay lại quay được là quay được vào bắt đáy đối với Novaland giai đoạn này thì các bạn thấy là Novaland thì nó giảm từ vùng bao nhiêu từ vùng à, định mới nhất của nó dùng 74 ngàn và giảm xuống còn vùng hiện tại hôm nay là 20 ngàn thì nó chia ở đâu đó cũng khoảng là gần 3,5 lần 3,5 lần đúng không ạ nó chia 3,5 lần và các bạn thấy là ờ, các bạn nhìn vào lệnh thì hôm nay các bạn thấy là Novaland cái lệnh vào rất cực kỳ lớn luôn nhất là vào vào cuối cuối phiên cuối phiên trưa 9.300 này đoạn này chưa là ít ạ 41.000 này 13.000 này đây 105.000 này có một cái khoảng hơn mình hôm nay là có có một cái dòng tiền đâu đó khoảng hơn 2.000 tỷ và bắt đáy Novaland Đấy, thì à, mới xác nhận rằng là dòng tiền đang quay trở về bắt đáy đối với dòng bất động sản này. Đây các bạn thấy ạ, à, dòng tiền bắt đáy Novaland này, dòng đáy giá, giá sàn của Novaland này. Tầm lúc 13 giờ các bạn thấy không ạ? Này. Đây, Bắt đây giá sàn này Một lượng một lượng kê ờ, sàn cực kỳ mạnh mẽ luôn Đúng không ạ Hơn toàn lệnh toàn là lệnh hơn 200 ngàn Hơn 200 ngàn 100 ngàn đây Thế ạ lượng kê sàn cực kỳ khủng luôn Kê bắt đáy sàn này chính vì vậy mà nó sẽ dạ qua dạ, nó sẽ dạ tỏa được cái cái khối lượng chất sàn của Novaland thật ra khối lượng chất sàn chất sàn của Nova, Novaland giai đoạn này chính là cái việc bán chạy chấp của các công ty chứng khoán ấy. thì dòng tiền dòng tiền hơn hơn hai ngàn tỷ này mình nghĩ chắc là có một đội nào đó huy động được dòng tiền hoặc có thể là đội đội của chủ tịch à, huy động được dòng tiền và bắt đáy của Novaland thì à, đối với Novaland thì nó niêm yết ở sàn H Jose ạ thì ờ, tăng từ sàn lên tham chiếu cũng là tăng được đâu đó khoảng 7 phần trăm thì đồ bắt giấy đối với hai hai ngàn tỷ này người ta lời 7 phần trăm thì đâu đó cũng khoảng được 14 tỷ 10 ờ, đâu 140 tỷ một à đâu 1400 tỷ chứ à 140 tỷ hôm nay là họ cũng lời được 140 tỷ rồi 7 phần trăm nhân 2 ngàn tỷ đâu đó khoảng một ngàn à, một ngàn bốn trăm tỷ đúng không ạ rồi à, về PDR thì nó vẫn mình thấy là hôm nay PDR thì vẫn là có chất sàn chất sàn hơn 42 triệu cổ đúng không ạ thì cái dòng tiền vào vào bắt đáy đối với PDR thì nó vẫn chưa có mạnh mẽ các bạn nha nên các bạn nên cân trọng cân trọng đối với PDR này thật ra thì đối với cổ, những cổ phiếu mà nó rơi với biên mạnh như này thì các bạn nên cứ đợi đợi nó rơi thoải mái đã khi nào dòng tiền nó vào bắt đáy thì nó ta vào tích còn hiện nay thì như phiên hôm nay thì có cũng có là dòng tiền vào mặt đáy PDR khá là nhiều tuy nhiên nó vẫn chưa chưa chưa chưa ăn thua đúng không ạ thì các bạn hạn chế mua thì uh, ngoài dòng bất động sản thì các bạn uh, có thể nhắm đến dòng chứng khoán này dòng chứng khoán này các bạn thấy là giờ dạ, SSI này SSI đúng không ạ SSI và SSI hiện tại các bạn thấy là nếu tất cả những cổ phiếu mà các bạn giai đoạn này các bạn nếu muốn mua thì nó ít nhất thì nó phải nằm trên đường MA20 bởi vì sao bởi vì trên nằm trên đường EMA 20 á thì nó mới xác nhận là trên hồi mạnh mẽ của nó tức là cái cái sức bật của của cái dòng của cổ phiếu đó nó dòng tiền vào mạnh mẽ thì nó mới lên được hay là VND chẳng hạn đây VND này hay là FP, uh, à, uh, à, TS này kiểu kiểu như vậy đối với các cổ phiếu nhanh như vậy thì dòng tiền nó vào mạnh mẽ thì các bạn mới tham gia nha còn những cổ phiếu mà không có dòng tiền vào mạnh mẽ thì các bạn hạn chế hạn chế nha đấy rồi à, và giai đoạn này mình nghĩ đó nó là khi mà thị trường nó đã xác nhận à, nó là một cái trend hồi thì các bạn cũng nên à, cân nhắc tham gia vào thị trường này để kiếm à, để có thể là chúng ta kiếm lợi nhuận giai đoạn này đúng không ạ bù lại đợt lỗ vừa rồi tại vì giai đoạn này là thị trường nó vẫn đang lên trong nghi ngờ nó đang lên trong nghi ngờ bởi vì uh, trong sen kẽ quá trình đi lên của thị trường thì vẫn đi kèm các bài báo người ta vẫn chưa ra bài à, vẫn phân, chưa phân tích được cái trend hồi của nó như bao nhiêu đội đội nào là lên bao nhiêu đúng không ạ thì nó đang thị trường nó vẫn đang đang đi lên trong nghi ngờ nó vẫn đang còn hồi trong đi lên nghi ngờ bởi vì sao bởi vì người ta nhiều rất rất rất nhiều người đang người ta đang còn sợ vẫn còn sử thì đây là lúc chúng ta nên tham gia chúng ta nên tham gia đi kiếm lợi nhuận trong giai đoạn này giai đoạn này bởi vì các bạn khi mà các bạn khi mà các bạn uh, khi khi các bạn mà cái tâm lý các bạn mà nó không chịu được được nội khi thấy ai ai cũng kiếm được tiền thì chúng ta tham gia nhưng mà nhưng mà lúc đó khi mà chúng ta tham gia rồi báo đài đưa tin rồi thì đó lại là những lúc mà chúng ta người ta chốt lời Đấy, chúng ta lại úp ăn phải cái bồ ăn phải cái bồ đó cho nên việc cái việc mà cân nhắc mà tham gia khi mà thị trường có tín hiệu những có tín hiệu xác nhận ạ thì à, là một việc mà các bạn nên tự cân nhắc nha rồi cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay của mình xin chào và hẹn gặp lại